بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تتعل الحزن إذا شئت سهلا Ờ, chừng năm nấy thì phải đoạn nó cái bà bình hà ចឹងទៅខានឡៃអលម៉ាន់ស៊ូបាតមិនអាស្មាហាប់លោះមើអ៊ីសឹមកងយ៉ាម៉ាន់ស៊ូបអល់ឡោះហាប់លោះមើទីសាអលម៉ាហ្វអ៊ូលប៊ីហ៊ីទីទួអលម៉ាហ្វអ៊ូលមុតឡកទីក្លៅអលម៉ាហ្វអ៊ូលហ្វីហ៊ីទីប៉ាអលម៉ាហ្វអ៊ូលលីអជ្លីហ៊ីទីលមើអលម៉ាហ្វអ៊ូលម៉ាអាទីណាំអលមុសាបាប៊ីលម៉ាហ្វអ៊ូលប៊ីហ៊ីទីជុះបាបុលហាលណាទីជុះមងម៉ាន់ស៊ូបាតអាស្មានេះបាបុលហាលចឹងថ្ងៃតខានគួរឡើង អឺតឡោងទៅប្រែមកទុផៅទៅឡាតាន់ហាអានិនកប៊ីវាអ៊ីតយ៉ាណាហ៊ូកងពេលម៉ាណាមពួយកងទៅឡាងឡែតកដាស់បាំងពួរនឹងម៉ាណាញឡាតាន់ហាអានិនកប៊ីវាអ៊ីតយ៉ាណាហ៊ូវ៉ាវនេះពីនេះនេះយ៉ាក់វ៉ាជិបវ៉ាវនេះជើងវ៉ាវម៉ាអ៊ីយ៉ាជើងឡាតាន់ហាអានិនកប៊ីវាអ៊ីតយ៉ាណាហ៊ូវ៉ាវនេះយ៉ាក់វ៉ាវម៉ាអ៊ីយ៉ាម៉ាណាញឡាជួយហឺខាក់កងាក់ទៀត plus ពីហងងាក់ញូខាក់ងាក់ទៀតជួយខាក់ងាក់ទៀត plus spiringaknya maknanya hekagat ya gupeng hu nangak atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum pemakna di tua ni mana hu harus au bini ni bau ni kila bau atifah kaya jum yang boleh bau atifah nan yakun ala niyah tikrar al amil mohon จึงลาตันหาอันกบิชวะวะลาตันหาอันอิจยานิฮีจึงบ่าวนี่เตวแอกเลยบ่าวอาติฟะปีนี้นี่บ่าวอาติฟะจึงเอาบ่าวนี่นี่ sebab ke nyungak ke khut makna Oke, jela iza kana al-ard yufsidun makna jela empoin anda. Iza kana al-ard yuh sidul makna. Wajib ya nasab ala maf'uliyah. Ya la jela ma ma vào ma iya, tiếng khut makna này. Makna seolah-olah lah chui hư khả angga ngak ya dan chui hư khả gup hư nan ngak ya. Mana hu hu khả gup ngak ya ona, ba gup ngak ya hư nan. นั่นนะนั่นก็อาติฟานั่นบอกเลยอาลานียะติกรอดอาเมนบอกเลยลาตันหาอันลาตันหาอันนะซาเกណាមិនអាចច្បាស់ទេណាមិនអាចជួយយើខងតិយាតានជួយយើហឺខគូភឺនឹងណងតិយាអើមិនអាចជួយយើណាណាជាងវ៉ាវនេះឡើងជាងអូឡើងលេវ៉ាវអាទីហ្វាសជាងអូក៏យកលេវ៉ាវអាទីហ្វាសញ៉ាំទៅខូតបានណាអូខេអត់ទេ lục này đó đó mà e vật vẫn nà 10នេះហ្នឹងណាអត់អមអេតវិតមិនគេទាំងណាលុបនេះអឺ Okey, jeng tepat tanah kai. Qala musannif rahimahullahu taala babul hal. Ta'rifnya huwal ismun mansub al mufassir lima imbahama minan hayat. Imma minan fa'ili nahwu ja'a zaitun raqiban wa qawlihi ta'ala fakharaja minha khaifa aw minan maf'uli nahwu raqibtul farasa musrajan wa qawlihi ta'ala Ờ, wa arsalna lin-nasi rasula wa arsalna lin-nasi rasula chừng hasa cái này au min huma nahbu laqitu abdullahi raqibain طيب chừng thì phải bằng hasa bằng hasa <clears throat> Chừng bà bùl hal Ta'rif hal huwa Ay al hal huwa al ismu Al mansub Al mufassid lima ambahama minan hayat Yêu halan isim Yang juga jumlahnya uh, Utahala Ja'a zaitun raqiban Misal Ja'a zaitun raqiban Ini raqiban Raqiban được ha, ha lên ismun ok huwa al ismu và thì tua al mansub này mansub này al mufassir Plon hanyo ni mufassir mufassir muwaddih mubayyin uh, giao khắp mình mufassir mananyo al muwaddih al mubayyin và chấp bái Plon hanyo bạp chấp bái cái lima imbahama như chấp bà chấp bái haki công thuật là lao mong nhau này minan hayat ថាគេ hayat ពីនេះ hayat ហ្នឹងម៉ាណាញុបអឺ kaifiyat នេះនេះ kaifiyat ataupun surah atau halat អាម៉ាណាពីនេះនេះម៉ាណា hayat ពីនេះណានយ kaifiyat របៀបបបម៉ាយ ataupun surah gub geng mai ataupun halat keadaan ញម៉ាយបើណាជាង hayat ពីនេះឡើង kaifiyat អឺ kaifiyat surah halat Jangan you hal li hal raqiban ni. Huwal ismu ni. Isim ni kan fi'il kan huruf an mansub. Mansub bukan marfu' kan majrur. Plus namu fasir lima imbahaman. Yo ni tafsir ataupun yo bayan ataupun yo pacbah per kalimah kalau mong yo ni. Pacbah. Kayo lah bila tela ja'a zaitun. Rồi từ tổ đứng dễ là mai tức cái thao mai vậy vợ ổ ហើយអាចជាម៉ាយគប់ហ្គេងជាម៉ាយថកម៉ាយជាប្រើអូរបៀបបោះម៉ាយជាប្រើថាអូម៉ាយគួយអូថាម៉ាយកប្រាអូថាម៉ាយឌីអូថាថាអូបងគេជាងពីលើចាអាសៃទុនរកពីប៉ាន់ជាងញ៉ាំបាច់ច្បាស់មួយអូស្រីនេះម៉ាយទុនម៉ាយម៉ាយដីក៏នេះតែនេះណាអានឹងអ៊ីនេះយកហាលើនេះបោះហៃអាចគេនេះកៃហ្វីយ៉ាស៊ូរ៉ាហាឡាមណាសាមិនជាងតារីហ្វច្បាស់ហ្នឹងណាអូខេអេម៉ា imma takhala imma ya. Như bayan ke eh, hayat lima imbahama imma minan Fael, Gini. Bayan disanyo ke ye juga. Lima ke al-mufassir ataupun an-bayan kahu disa an-mufassir mufassir mubayyin muwattih ka mana lima lima imbahama hakim mana imbahama dan balkan Em mà nhớ im bahmana maknanya khafiyah khafiyah hu cepat yo kayo le cha chơi le cha a zaitun gitu đừng nữa nè à, cepat yo bo ke à, khafiyah Tisa an mufassir lima im bahama lima im im bahama minan hayat min minan fa'il chừng nữa nè hà sa al-mufassir lima imbahama minat fa'il. Chừng ra kì bàn này nhu mufassir ataupun mubayyin ataupun muwattih nhu pacak bay về cái hai. Ja'a zaitun ini zaitun ini chừng cái Arab chừng ja'a fa'il mati zaitun ini fa'il. Dan ini nah chừng ra kì bàn này nhu pacak bay về cái zait ini. Bu fa'il ini nih lima imbahama minan fa'il. Oke. Tisa. Boleh nah puja azaitun raqiban. Raqiban leha nyu pacak bay. một vài viên một phát xét bởi cả dệt đi cái giờ là hầu nhau ó dệt để thắc mai giờ vợ ó tự nhiên mà chụp chập bài và câu thì ta là pha kho rồi giờ mình hà kho ifa ờ. tiền giờ măng là bị mù là bị mù sa để chạy măng playนั้นlà bị măng pha kho rồi mình xìนั้นmăng pha kho rồi giờ mình hà măng xì kho ifan kho ifan ấy hà ok chừng pha kho rồi giờ là bị mù sa tập bịa thắc bịa giờ vợ ó này bịa ăn sắp ở thâu bịa ăn tu tai ở thâu bịa ăn hôi ở thâu តែមិនទេចឹងខអ៊ីហ្វាន់នេះបាច្បាស់ម៉ៃពេលគេនៅពីមូសានេះនេះអូពាក្យនេះពាក្យហងហងហួយចឹងខអ៊ីហ្វាន់នេះបាច្បាស់ណាគេមកគេមកមកនៅពីមូសានេះច្បាស់ទេណាចឹងមិនទៅត្រីយល់មីសាលេទៅយល់លើអាយ៉ាត់ហ្នឹងចឹងចឹងហបងកាខអ៊ីហ្វាន់នេះហាលមូបៃយិនគេមូវៃមូវៃសៀតពេលកានៅពីមូសានេះតាក់ធៀបតបនេះហ្វខរជាអៃមូសាមិនហាអៃមិនមិស្រខអ៊ីហ្វាន់ okay tingtid bay dito ah aw minan maf'ul aw minan maf'ul aw ito ah aw al mufassir al mufassir min lima imbahama lima im imbahaman khafiyah imbahama minal maf'ul okay hmm mufassir ditua yauka ni au minan maf'ul nahbu raqibtul farasa musrajan raqibtu raqibtu al farasa musrajan hmm, musrajan oh, jeng raqibtu ni fi'il fa'il ni farasa ni maf'ul bihi ni Jeung musyrajah ni hal. Jeung musyrajah ni maknanya tetap kong ang lang gu pseh pi dei na. Bo ni mươn ke nan. Ang di mươn ngang ngak giao ngak tol giao ngak koi. Ang di unta ke bo ngak ngon nan na. Giao lek ngak ngak sel ngak koi dei dia. Jeung musyrajah bo ke tap da kong lang ngak seh hop long dei nan. Jeung jeung lek kau di seh musyrajah. Musyrajah ni nyepa cek bae bae ke seh ni ni. Hokan pa cek bae bae ke fael na na. ចឹង farash នេះ maf'ul នោះនេះចឹង musnad នេះ mumaddih mubayyin lima imbahama យះតែ rakib tul farash តដឹងថាកឌីសេះនឹងសេះយកបើអូឡើងគៀអូថៅតេអូថៅតេអូថៅតែនេះណាចឹងច្បាស់ចឹងមានសារច្បាស់ចឹងណាណាគេឧទាហរណ៍នេះការៈការៈតុលកូរអាណាការៈតុលកូរអាណាម៉ាហ្វទូហាន់នេះ senang bang, ini senang bang nak. ជាងការ៉ាតូនេះ fi'l វ fa'il កូនអានេះ maf'ul bihi maftuhan នេះ maftuhan នេះ ហាជាងតែ maftuh នេះហាលេញុបាច្បាស់មុញុបាច្បាស់ពេលគេហៅហើយពេលកូនអាក៏ប្រែកូនអានតបើនេះនេះហៅក៏ដល់បើតែនេះណានេះជឹងជឹង maftuh នេះនេះកងឡាអាន mufassir lima imbahama min al fa'il maftuh នេះបាច្បាស់ពេលកាករកទុនកូនអានហើយពេលនេះទៅឡាករកទុនកូនអានក៏ដឹងថាវាប្រែកូនអាននេះបើអស់ phải gỡ cốt a nó thâu phải qua cốt a nó thâu chừng ờ, giờ đấy nè giờ chỉ đi giờ chỉ chạy mình sang cốt an cao cao sen năng bằng rồi giờ lại có rọ tu al cốt a na jalisan udah mana jalisan hay về cái có rọ tu đi nè cà pha e lên này họ cần về cốt an đó nè cao bên tổ là phải nè họ cần cốt an tổ láo nè chừng như bài về cái hay pk pha e có rọ tu nè chừng pin đi cốt an mình pa hậu kem cao pa hậu nè cao này phải mình có rõ tu mình ăn cốt an mình chứng pa này hai pa cốt an này pa chứng ní ní trả lý sanh như bà gian bởi cái phải mọc tu hành như bà gian bởi cái mọc anh ăn ăn cốt an thế nên là mà mà sang mình kiểu thì tu hả do cái Allah là này và câu Ta ta'ala và Arusan arsalnaka linnasi rasula à. Phật Sannaka và Sannaka Linnasi Rasulani Rasulani Rasulani maf'ul bihi ni chừng arsalnani fi'il và fa'il na ni arsalani fi'il mati na ni fa'il luôn này maf'ul ni tổng lại kaf ni ni maf'ul này nè à chừng rasul hal hal bayan baik hai baik maf'ul ni ni Ni kita faham al-mufassil lima imbahama min al-maf'ul. Dan ni lah. Okey. Tito ah. Tiklao au min huma. Okey, au min huma ni. Fa'il dan maf'ul. Okey, fa'nan ya fa'il dan maf'ul. Tiklao ni al-mufassir Halal, mufassir uh, lima ambahama ambahama min hayat hayah alki alfa'el wal maf'ul menanya bayan tong tua-tua bang ya kan ini hasana oh thala nahwu laki itu Abdullah Bayin. nih laki itu hmm, laki itu laki hmm. itu nih laki itu Abdullah Rakibaini Rakibaini nih laki itu Abdullah Rakibaini maknanya kata Abdullah Rakibain hal ini Rakibain ini, hanya bayan baiknya membuat mufasid atau membayin baiknya fael tu dan bayan baiknya Abdullah nih ต้องตัวตัวต้องตัวตัวអីកៅក៏ឌីអាប់ទុលឡោះក៏ឌីអាប់ទុលឡោះឌីម៉ូតូកៅក៏ឌីម៉ូតូឧទាហរណ៍យូរណាស់ណាណាកំពុងទៅឌីនេះមិនហើយកៅទុលឡោះក៏កៅឡាអូឡាគីទៅអាប់ទុលអាប់ទុលឡោះរកគីពេលតួរាងនេះឌីយកកៅតបឌីម៉ូតូយកកៅអាណាក៏ឌីកាត់ក៏ឌីជាងឡាគីទៅអាប់ទុលឡោះរកគីពេលជាងរកគីពេលនេះនៅបច្ចុប្បន្នពេលគេហើយព្រះអាប់ទុលឡោះហើយហ្វាអែលហា tau fa'al ta Abdullah ni maf'ul bihi. Dengan niat al-mufassir lima imbahama min hayat al-fa'il dan maf'ul. ជាងពីនេះហើយពីនេះលាគីទៅអាប់ទៅឡោះជាទៅដឹងថាក៏តាមញ៉ៃភៅអូទៅតាមទៅបាក់ដើរថាតាមទៅដូចដើរអូថាតាមទៅដេះដើរអូថាជាងហើយពីនេះរកគីពេនជាងថាទៅតាមតាមតងទួទួនេះទៅដេះយើងក្រោបតងទួទួដេះអូខេអឺអ Salah ya, nan. Oke, okay, ding surut. Surutul hal wa surut sahibiha. Oke. Okay. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala Surutul hali wa surutu sahibiha Ia jumlah halian nyemta hal Homta sahibnya Oh tahu juga makan ini Ini gak ini Nah Ja'a Zaitun Rakiban ini Ini yêu cái Zaitun ini Sahibul hal ini Ini yêu sa Zaid ini Yêu sahibul hal jadi iya ke hal untuk oh, senapang jeng kala surutul hal wa suruti sahibi syarat sahib hal ini ya syarat ke ne pelana syarat hal ini ya ke ne nah jeng apa ngasa apa nih surutul hal wa surut ha oke pas tamsik jeng surutul hal salah sah, cek nam enggak surutul hal salah sah, enggak bisa surut surutul had salasah klau disa uh, wala yakunun had illa nakirah Tisa, kini hal nakirah syarat disa la ya wala yakunun had illa nakirah anda tisa, uh, eh, gak tisa le an yakun al hal nakira này nakira chừng vì sao là tổ cho công cha dày tôn ro kỳ văn ro kỳ văn này ở tao mặt để phan như này nakira bọn này Allah yakunun la yakunun hal illa nakira hal hậu ek ngạ mạ đi pha chứng ô cha a dây tôn ro kỳ văn thế hậu ek lại cha a dây tôn ro kỳ ba chứng ô chứng yếu ta nakira thế nên là sao thì sao mà mạng đi mana mak difah jeng oleh ar-raqib jeng phải in waqa'a hakik fa'il bin ini phải in bì đi bi lafzin ma'rifah uwilat ha phải in waqa'a kidan hal phải in waqa'a ấy al hal jah lệ halan nhu lệ mai hong lafaz ma'rifah yang ay baga uwila binakira uwila ni fusira uwila ni mana nyu ke fusira umwilana mana timanake fa in waqa'a ai waqa'aki al hal untuk yang kenske fa in waqa'aki waqa'a ah waqa'a to al hal gai zin ma ma'rifah uwila hakik mana uwila fusira nih fusira fusira ya tafsirnya ya binakirah ataupun ya nyu uwila takwil ini takwil ataupun fusiro tafsirnya ataupun takwilnya hong nakirah nahwu jaa zaitun wahdahu chứng cha zaitun wahdahu này jaa zaitun wahdahu mình bỏ cái jaa phải mà tí zaitun ni fa'al wahdahu ni hal này nakirah atau ma'alfa ma'difa ini là nyu idofah namang tamid បើទីមែអន្វាអន្វាគេមកដែរហ្វាហំតាល្មើហាសាមញោនឹងអ៊ីតូហ្វាណាមងតបៀតល្មើអត់ប៉ុណ្ណាំនេះអូវ៉ាតាហូវ៉ាតានេះណាគេរ៉ះមិនគេយកអ៊ីតូអ៊ីតូហ្វាណាមកដែរហ្វាតមេតជាងមកដែរហ្វាយើជាងចាអាសេទុនវ៉ាតាហូវ៉ាតាហូនេះហាបោះញុំមកដែរហ្វាយ៉ាងណាបើយកតាវេលញុំបោះពីនេះកាលានេះបោតាក់ឡាអៃមុំហ្វារីតាន់ចាវ៉ាតាហូចាអាសេទុនវ៉ាតាហូអៃចាអាសេទុនមុំហ្វារីតាន់ mà ta anh nhiều chứng mong phát đi ta nên ít và ta hôn ta à, cái tạo vi nữa chứng chứng ừ, tập xin cho tạo vi nữa chứng chứng chứng na kia ra hồ chứng vì han chứng na kia ra này cha a dây tốn mong phát đi ta na kia ra hồ cái tạo vi mừng chung và ta hôn mà chứng này ok à, wal golet kaunuhu mustaqan titua syarat hal algolep kau nuhu kau nuhu kia nan uh, kau nuhu ini kau nun hal mustaqan mustaqan mananya mustaqan hukin jamet oh ya nah Thế tháp bằng isim nhầm tờ tua mustaq jamit. Mustaqan ni kau isim fa'il, isim maf'ul ni ni yaw raqiban. Marquban. Nan isim fa'il mustaq ni yaw kaki isim Fa'el giao các cái ro kỳ bàn bố thể là mi thang thì cha a dây tôn ro kỳ bàn này thì xem maful ô thao giao các cái markuban giao các maftuhan kaninan mà vì thế bide tóc mustaq nan cha jamet chừng ô yêu kia chừng cha jamet chừng ô á cái do lại ha lấy cha jamet bữa chừng ô thao dễ đi lệ từ lệ hal như pre pro này dệt hai băng mai đây hai băng mai và hai băng mai kì dệt lại cả chả mét nó hút là dệt mai đi là hútแต่เนี่ยอย่าเล่นนะโอเลยงั้นง่ะจะไม่จริงโอมิซาฉันนั่งปังจริงจริงนั่นนะแกเดี๋ยวละโอตาฮอละจะอะใจตุนโตให้กันอุ้ยเจดเป็นไม้กล่าวเจดเล็กกล่าวละหุดถ้าบางอย่างไม้กล่าวถ้าบางไม้ทำได้ถ้าบางไม้ตู้ตายถ้าบางไม้สบายเลยโอเลยนั้นเนี่ยฮาแล้วแบบเยอะแต่มุสตักมั้งยังจะไม่จริงโอ Hanya là bây giờ mét nhập cơ như húp re ồn hả ngạm cơ chừng. Nên nó rồi nè chừng tập một tập. Và có hal jamitan, và có Kita tentang nyamai isim jamet, Isim jamet yo kami sedap yo karo julun yo gini yo kami sedap ke yo ka dot ban fathan tapi meden jamidnya nè yo karo julun sajarun ini hajarun sino isim jamet itu tasrif dino à, tashrif jeung ông ngay mu awalan bi mustaq ya mufassaran muawwalan mufassaran au mu muawwalan ta'wil yo jeung mustaq wa nah jeung bisa hmm, muawwalan nih ta'wil jeung mustaq wa nahwu batat al jariyah qamaran badat al jariyah qamaran bohalge kamarane hal oh kamarale kamarane hal roh nyoni jamet nih jamet ya ngai bawa mananya ba batat sih zoharat sana zoharat batat ini mananya zoharat mana jariyah này mai đâu mai bà mai giao cả dịch làm vậy mà nó không biết ta biết bên cả xem này nó nó giao dịch làm có nào cái camera này hal đi Tuhan yang jamin ya muawalan bin mustab. Oh. Yang mustab ni lah mudiah. Atau mudiah no. Ni tak tahu yang mustab mudiah ui boleh dah bawa dah bawa dah dah itu nah. Ah mudiatan ataupun uh, syabihatan tak takwil. Mudiah je dah dah nah camlah nah. Atau musabbahah musabbahah musabbahatan musabbahatan yal yau uh jariyah yang bukan uh, eh, si dan kan ma yau kaki yau kayak ya, plan, ya nah makanya pam yau jeng yale mus yale jamet yau tạo việc mustaq ni bố này tạo việc cái này tề hô thao tôi tôi sẽ thèm hô bà bi hay dắt đâu batat al jariyah qamaran ay mudiatan nih chừng camaran ấy jamet hal chừng tạo về là chừng cái mustaq mutia be tuhu yatan biyatin ah hal ini be tuhu yatan biyatin nih misal gitu be tuhu yatan biyatin biyatin mana jam play nào, jana jamai nana yatan biyatin lo na jatan nih មកហ្វូហាលទេព្រោះញូនេះចាមិតយកតាវេលជាមួយស្តុកលពៈទូហ៊ូយ៉ាតានពីតិនអីមូតកោពីតុយចាំលប្រៃបើយ៉ាងណាយ៉ាងម៉ែហ្នឹងណាយ៉ាងណាយ៉ាងម៉ែអញ្ចឹងមូតវេលហ្នឹងអញ្ចឹងមូតកោមូតកោពីតុយនេះអញ្ចឹងនេះយ៉ាមិតតវេលនេះអញ្ចឹងមូស្តុកវិញនេះមូតវិមូតមូតកោពីតុយនេះ วัดโคลูรอจูลันรอจูลันนี่พดโคลูรอจูลันรอจูลันรอจูลันนี่ตัวละอิสมจามิดนี่บอกกันนี่นี่รอจูลันนี่พดโคลูรอจูลันรอจูลันจึงตัวตัวนี่จามิดฮาเลยนี่จามิดโยตาเวนุนะมูรัตมูตารัตติบีมูตารัตติบายนี่มูตารัตติบีนะมูตารัต nè à mutartibina mutaratta nan ya mutarattibina tama hai bang mình tập tiếp chứng ni jamet tạo vế chứng mustop. chứng nghĩa nè làm nghe ha sa cái ô ta hỏi ra là này cái misal nak kena cebai nak ke kalam tuhu kalam tuhu fahu ila fiya fiya nè, ni kambiaj bôi nam nhiệt nhiệt bôi nam này nhiệt to lên á đó ta với nó chỉ muốn pha hấu đấy à ta làm tôi pha hấu ý là phi giờ chừng nếu nó chả mệt nhé này chừng ta với Musa và ha Musa pha ha Musa pha ha này bữa giờ plan sa phải vì em ta han sa phải vì nè mà nó cầm bia chứ bữa sau kalam tu musafaha jadi kita welo tidak kalam tu musafaha cầm dia thôn dây <laughs> bụi anh mình dây tao nó cầm telepon telephone nanya ya ini kau kalam tu fahu ila fiya kau kau jangan ya tawil chừng lebih này ya con là wal ghalib kaunu mustaqan wa qad yaqa jamidan wa qad yaqa al hal jamidan muawwalan bi mustaq nahwu badat al jariyah qamaran ay muti'ah wa bi'tu yatan bi yatali hal jamid karena takwin itu mustab mutaqabidai udkhulu rajulan rajulan ay mutarattibin oh. jeung tua ya serat isa tua na tua ya Serat diklau wala yakunu hal illa ba'da tamamil kalam oh, oke okay. diklau Cái eh, eh, la yakunu al-hal illa ba'da Pun hmm. hmm. bagak ba'da telawak. Pun jaga gak gaya. Illa ba'da tamamil kalam. Mananya tau atai jumlah loh mong ya. Oh tahu bisa nih, bisa. Ja'a zaitun raqiban boleh. Raqibannya mah tau atai mong phi e pha là mấy tế e lại ro cái phần cha dây à, tuần nhớ có tế mưa ro kết mày thộp nó đi chứng không trong à bọn này wala yakunun hal illa ba'da tamamin kalam to atai gan Nakan chừng kala potat qala musannif rahimahullah wala yakunu ay wala yakunu al hal illa ba'da tamamin kalam ay tafsir bin ini ta jumlatin tamatin Nói bimana annahu laysa ahata ai al-jumlah. Nói thì là hal hokan hokan hasa mang juzu jumlah hasa rukun jumlah oh. Ông thì tại cái là thì yêu cái ông ta hăng phật la nè nè. Hal hokan ông ta oh. Hatin ông ta hazaf jing oh. Ông ta cái nương thì là một tờ ta khabar fael naib fael Hazaf jing oh pa ni rukun jumlah. طب جاي من نن يفضله يبقى حال فضله يعني ممكن بمعنى أنه ليس أحد جزء الجملة ممكن هسا أم ركن جملة يبقى جاء زيت راكبا تأك لب راكبا جملة تطبعن يكون طب يكان ما نعمل ôi cha dây tuần tháp băng vậy con anh tháp băng vậy tôi biết thêm rồi cái phần ấy còn tôi thêm mình một cam mì lạt một cam mì lạt tôi như bà xong phần mà nà mình tôi biết mà nà như tháp băng vậy nếu con lại bimana annahu laisa ahata juz'ai al jumlah mananya fadlah au bimana annahu laisa ahata ahada juz'ai jumlah laisa umdah ataupun annal hal mananya keninan laisa jum laisa umdah ha, laisa umdah mungkin umdah au fadlah hmm. nih ini mana annahu laisa ahata juz'ai al jumlah ai laisa umdah jeng teu tapang umdah ya fadlah Gaitalao. Chừng tao sẽ rất hà lo hiến à. Chừng khen tao xiết hết bị nì, bỏ tạm cái tao xiết hết xiết bị nì. Chừng kết làm cái này ní cái lại bà la ya cô nô ấy al-hal illa ba'ta tamamin kalam. Nah, wala yakunu illa ba'ta tamamil kalam. Ai ba'ta jumlatin tammah bimana annahu laisa ahata juz'ai al-jumlah. Blocker khan vậy này. Cái này lại hal hukin umdah dalam jumlah oh hukin nasarukun dalam jumlah oh hadaf jengmen walaisal murad bitama min kalam ayyakunan kalam mustaghniyan anhu anhu ni an kia ni al hal anhu ni al hal hukin le oh le hal ni hukin umdah dalam jumlah oh Loh nào wah này walaisal murad hukin le maksud la halen ho ket om ta tum tum jumlah na ploh nyu na ket mực la nào có hô gai ket la ina no wana ket le mực la nó có hô gai cái lại nan on na bọc cái lại hu phải ta đây lại ông là mức cọc la nào chừng ngô gai mặc sốt như và lấy san mồ nan na maksud yo nan ya walaisan murad bitama min kalam ayyaku nan kalam mustaqdiyan anhu đi hu yapu dạ dạ cái tapi yapu khelai nan na anhu ni an kene al hal bidalili qaulihi ta'ala yo ka Allah la ni Allah firman la wala tamsi fil ardi maraha ya mana ni ya wala tamsi fil ardi maraha yah la te lục ما تمارها ولا تمشي في الأرض تمارها ولا تمشي في الأرض تمارها mana ke kamar maraha rakhabi mustakbiran nih ah mana ya tekabut prong hup ni nah maraha ni mustakbiran jeung yah la ya dai lai han ya pu o ti lai wala tamsi fil ard maknanya ya bau ho harus bang balu dia mau ya kau biar ke bang sebai ke deh bang tuh tai ke deh bang eh ang bak bak jenguk deh kah nó như po tạp cái lại bỏ cậu lại hà là hồ hồ phải hồ hồ kinh ông ta học biết tại vì nhu nó phải phải ta mà nà nhu cái chừng nó biết lại và là tam si phật ở thì mà hà chừng thao lại ô bà ngọc bao lô ní bà mà hà ta cặp bút đi haram tại vì bà sẽ bài bà slut bà kiếm cái nhu bà khu sụ thấy mấy chừng pin này thao lại nhiều sâm khăn hả vậy là Allah lại và là tam si phật ở thì Allah hút bút mà hà này ôn này hút bút hà này ôn này khát đồng pi phải chừng dengan mana? Bini yakum mana walai san murad bitama min kalam nan kalam mustaghniyan anhu. Bidalili qauli ta'ala wala sifat fil ardi Ting maroha na i'rab li hal. Oke. Maknanya nyono kan om dah tok jumlah oke, tapi mana nyono semkan kae ken lain. Ya, chừng uh, surutul hal salasa dohiyana ayyakuna hal nakira syarat tisa syarat titua al ghalib kaunuhu kaunun hal mustaqan diklau la yakunun hal illa ba'da tamamil kalam chừng surut hal dohiyana klau chứng căn à, surut hal bây giờ chứng surut sahibul hal nó chứng surut hal ấy cha arakiban e nirakiban e hal sadat nhập lao bây giờ tìm về gần sahib hết nhau bằng surut surut sahibul hal dày tuần chứng sadat sahibul hal này satu sah Sahibul hal. Oke. Satu sahibul hal. Kung Zain ini. Ja'a Zaidun rakibani. Rakibani ya sahib hal. Jeng potab galai wala yakunu sahibul hal. Syaratnya ya nih. Wala yakunu sahibul hal illa ma'rifah. Kama taqaddam fil amsilah. Oke. Okay? Nih. Ja'a Zaidun rakiban. Rakibtu al-faras hakikanin musrajan ah, laqitu Abdullah raqibain chừng mà al faras mà để z mà để phá al faras mà Abdullah mà để phá tông pin mà để phá chừng so hết bây giờ để mà để này theo ek là cha ro chulun chừng ô oh, cha ro chulun raqiban chừng ô oh, nakirah chừng ô oh. à ah, cha ro chulun raqiban yo khi chừng ô à ah. yo từ phải mục tật này mục tật theo ek là ro julun có imun chừng ô việc ấy Ừ. mà ta vì gọt nhau melainkan damu sawi phải mà một map mubtada bây giờ một mà đi mubtada ya ma'rifah nakirah chừng ổ đó này như hôm mạ ná thao cả hai ổ tôi tôi đã khan lại ôi sao gan là cay nó cật tôi từng à tôi mà ro chủ luôn na chỉ hôn ôi hà gan hà gan là cay nó cật lòng cảm như thao băng này ôi thao băng là hay profile ta cái khan của gan thao băng ổn à được rồi cho nên ngay giờ lại từ lại trả aro chủ luôn ro kịp bản ôi sao gà nhà mày đi đi làm mai thắp ăn lạiบอกเลยเดี๋ยวสิสปุตเลยมาได้ฟ้าไปอ้องทับอังนะจึงห้าห้องห้องห้องกิห้องมักตัวแต่เย้าเขาแต่เป็นตาสปับเนาะงะจึงยืมมุสาวีกอดนั่นนะจังเสร็จกันจะขาดบอกปีนี้ก็ยังไงเวลายากูนุสาหิบุลฮันอิลลามาดิฟะกามาตะกัดตัมฟิลอัมซิละติบานกันนี่จาอาไซตุนรอกิบันรอกิบตุอัลฟาราซามุชรจันลักีตุอับตุลลอฮ์ à ro kỳ bay này ok au na kỳ ro au yaku nul hal na kỳ ro xe hena na hội tập ăn au yaku la yaku illa ma đi pháp lo hienen au này xe hena na au yaku nul hal au yaku nul hal na kỳ ro à bị mua sao viên mua sao viên thì phải phải một à, một cái ta khảo vấn thì phải rồi mua sao viên đó là cái mua sao mujawiz à, musabbib musabbib atau mujawiz mujawiz à. con ngạc về harus chừng qua là au là au là kia đó đấy au là kia đó vì mù sâu vì gin này là au và cô đồn ha na kia đó tetapi vì mù sâu vì gin vì mù sập bếp ok ta muốn hết ta sẽ tập nhiều thì sao nah nahwu fid jalisan rajulun kota mek cek misal kalau cek cek cek cek ke cek jeng sebab ki sebab ki saya saya bisa ya dah anta taqat ayya taqaddam hal ala sahibul hal ini ay ya taqaddam al hal ala sahib al-hal. Tisa hal là to talau ti sahibnya. Nên cái này hal là tài Cha itu ada ini, jaa zaitun raqiban. Ah, habilan kala ngak sahib ngak nakira syaratnya kan nyebeka halan khen talau ti sahibnya. Hal là to apa? Ah. Hal to cemni pun ini to cemni. Này misal, pautak có chế lại Fidder jalisan này. ini. Bisa Fidder في الدار جالسا رجل ها اوكي từng pilih hal jalisan hal bố sahibul hal rajulun sahibul hal ini hal ini sahib hal chừng hal ấy à, sahib hal ấy từ lại mạng đi pha hao này nhớ thế này cái đó yêu kiếp chừng này cái đó chứng cái do là hà li tụt tàu thì sao hết nhiều nên đó chủ lớn na cái đó mới nhiều sợ về khan cái này lại hà là bởi dốc tên mạng đi phải mọi người tại vì giờ na cái đó chừng bỏ lại ao giờ ao na cái đó thì một sau bị stop nhiều cái hà li tụt tàu thì na cái đó này sao hết bởi hà là do nhất chừng nên na cái đó sebab là nhiều chứng sebab hà là tụt tàu bằng nhiều دي تو أي يكون صاحب الحال مختصة مختصة مختصة بالإضافة أي يكون صاحب الحال مختصة مختصة بالإضافة misal yo ke potan gelai <clears throat> kaulihi ta'ala fi arba'ati sama fi fi arba'ati ayyam hmm, fi arba'ati ayyamin sawa'an oke okay. oke okay. oh thì xa à thì tua mình mà sau vừa gọt này tới lại là bị một sau vừa gọt nữa nè à. chừng sa rắt lo nhớ lên một sau vừa gọt thì nên là gặp một sau vừa gọt là hội lục à. à, một sau vừa gọt à, một sau vừa gọt al صاحب الحال صاحب صاحب الحال hmm, bin nakirah mana nyusah ha nakirah chứ minta tầm nyo bisa sa musawirat loh ya musawirat itu ayyaku sahibul hal muhtas sah bil idafah tuy bo hal ke nih nih sawa nih hal bo sahibul hal nih arbaah nih nih sahibul hal oh, sahibul hal arbaah nih nyu idofah namong ayamin dari ayakun sahibul hal muhtasah bil idofah ni hal ya hal namong ke ay arba'ah ni arba'ah ni nyu idofah fi arba'ati majrur arba'ah ni majrur bi fi wa huwa muta ayyam mudafun ilaih bahwa muhtasah bi idofah ya ni ayakun sahibul hal ni ni sahibul hal muhtasah bil idofah yu idofah na ayamin oleh nane nyungak sahibul hal jin cái nam Kaya idofah namang nè muhtasa. Tignan ai Tiglaw. con sai sahibul hal ai à Ay. con sai sahibul hal. có tam cái Potam kalau gak sai sahibul hal masbukan binafi. ha bi nafi maknanya uh, eh, ya kemisah ke lagi wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun qala ta'ala wa ma ahlakna ahlakna min qaryatin oke okay. uh, eh, illa laha mungzirun eh mungzirun ah, chừng vậy tôi nilai hal nilai sahib ni sahibul hal qadiyah nakirah nakirah từ giờ cái này là ngã sahibul hal chừng rồi hal giờ nakirah từ sahib như vậy mà đi pha này rồi à. là jumlah này nih laha nih đây là erab như vậy một à, khabar muqaddam cho nên mubtada muakhar này يعني إعراب لك خبر مقدم خبر مقدم آه منذروني مبتدا مؤخر coi ta những cái này là chợt mà chợt không giọt cái này hồi tiếng mục tà thả chứ không tiếng mục tà thả chứ nhiều tội tháo thật là như nó thật là mục khảo là hôn như nhiều tội tháo lại khảo vật một cọt thầm như ណាអោយេ filter ដល់ជលុនថា filter ហ្នឹងអឺគេអីមកទៅតាមគាត់ថាខពើមកគាត់តាមនេះលាហាមកជើតមកជលុនថាខពើមកគាត់តាមនេះជើតសតហងជើតតែមកជលុនហូជឹងមកទៅថាចឹងអស់ចឹងពីនេះទៅខាងចឹងនេះមកទៅថានេះខពើដល់នេះអានេះមកទៅថាខពើមកគាត់តាមនេះមកប្រាប់អខតចឹងគាត់យ៉ាងនេះទៅគេកនេះសហ៊ីបុលហាលណាគេរោះនេះណាគេរោះនេះ ជំពឹងហើយរួចងាត់ជឹងតែយកឡាអឺគេនេះតែយកណាហ្វីរត់តឡៅញូតែនេះណាតែនេះហាលនេះតែនេះនេះចំឡាស់នេះចំឡាស់មុតតាបខបតអីនេះចំឡាស់មុតតាបខបត في على الحال على الحال អេរ៉ាប់ដែលហាលចំឡាស់នេះនេះតែនេះចំឡាស់នេះមុតតាខបតជឹងហា في محل نص على الحال នេះឡាអេរ៉ាប់ណា في محل نصب نصب على الحال جملة مبتدا خبر ننا chứng dấu kia là صاحب حال là kia đó chứng cái do tội là muốn nhớ là masbu con bị nafi ma tipak telek tipak ay yakun sahibul hal muhtassah bi wasfin ông tuôn mang internet này này này lục sang năng này ồ này lục chân hỏi chú lục chân ồ này này hỏi lại mai sẽ bập đấy tipak 嗯。 ayyakun sahibul hal muhtassah muhtassah bi wasfin ha, bi wasfin mana wakiraah ba'dihim ni ya niang tuan ah ừ. ờ. walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqa ờ, ayat Quran walamma ja'ahum kitabun min endillah, min indillahi musaddiqan này musaddiqan này musaddiqan chúng ta há musaddiqan này này hà ព្រោះនៅបោះសោហិបគេសោហិបលហាអោះគីតាបនេះនេះវលមជាអាហុំអូខេគីតាបហ្វាអែលនេះសោហិបលហាចឹងសោហិបលហាលេញូណាគីរោសោហិបលហាណាគីរោបោះមកចឹងសម្រាប់គេចឹងសោហិបលហាពីនេះសាសណាណាគីរោចឹងកយោឡានេះអាយកូនសោហិបលហាមុខតសោះពីវ៉ាច់ហ្វិនកាលញូនេះចឹងស៊ីហ្វាអត់បងចឹងមកស៊ូនេះនេះ ten ini ting sifah ni pai nyone ni amen entilah ni ting sifah nyone ting mausuh oleh henannya ting fiha yufraku yufraku fiha yufraku kulla amrin hakim ini kulla am oke okay, amrun amrin kul kulla amrin hakim amran min indina amran min indina oke okay. dan ini oh misalnya cepat sih ឲ្យមិនថាយល់អស់វ៉ាហ្វីហាយុហ្រកូគុលអាំរិនហាគីមនេះពោះបោះហាលគេអាំរនហាលពោះសោហិបញូសោហិបុលហាលណាគីរោះជាងនេះណាគីរោះនេះយកគេជាងសោហិបហាលណាគីរោះជាងក៏យកញូជាងម៉ៅស៊ូនេះនេះជាងនេះជាងម៉ៅស៊ូនេះស៊ីហ្វាអាំរិនហាគីមិនបើអាំរន jawab kau ini kita jaham lama kita pun là, endillah ini jeng sifat jadi kita mah jeng mausuf như chừng fa'il như mau su hay xa cả chừng misal cho ba về nên và phi ha yufraku kulla amrin hakim amran min antina chừng amran bini hal tuan nào amrin ni sahibul hal tuan nakira bố mình sao bị gọt nhau kia cái do này như nên chừng sifa ờ, tuan hakim ni chừng su ha nyu ni chừng cái chừng mau su ha kia mình chừng sifa màu su tọt tà lao nuôi chừng mau su rồi ha kia mình chừng sifa vì này con là ai dạ cô na ayyakuna sahibul hal mukhtasah bi wasfin Thế nên ờ, ừ. á. Yang misal senang pangjing nana kayak oh tahu jelek jaa rojulun karimun ờ, lo nào rò kỳ bàn jadi cepat này, nih ngajak an thôi là gặp hậu bàn nó rồi rồi lò. chừng rò kỳ bàn này, ai rập chừng cái hal rò chủ luôn ní sahibul hal lo nào na nakiro giờ với chừng na nakiro chừng sa ha sao vừa gọi cái vô lên chừng một chừng si pha, sifa jadi chừng một số về cái nhau này Itu mausuf ni sifat ataupun naat man'ud. Sifat mausuf. Nah, kaya lanyu ni chừng mausuf, rajulun ni chừng mausuf. Này, và ni ni chừng sifat. Chừng nên bisa coba coba sih, senang sih. Hoi. Thank you chừng Banyak nah. Jeng syarat ờ, musawwirat em ta pa nya nang. Nah syarat sahibul hal hasa men ayakun ma'rifah dan nan dia. vui gót musawwirat này lù. À vì là khen na hal sahibul hal và chép na kia đó. Yah lại ha và chép ma'rifah, yah lại na kia đó. Yo musawwirat ta musawwirat nyo. Tisa. À ta mua hai ba con từ gạt lòng ta này. Oke. <laughs> Ya kalau ya kamu tedaan ya. Nah kalau ngaji tapi minta musawirotnya. Ya baik loh ya. Tamu musawirotnya.

dengan wa qira'ah ba'dihim walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqa ai bin nas nasab musaddiqa nữa nè ok chừng hai rồi nhớ chừng ni ba wuku ul hal dhatfan aw majruran dhatfan aw jarran wa majruran aw jumlah thế ba à ba nhưng nó bố lên là khai là mạng luôn mà cầm cậu thế ba mốt tôi thà khobert khobert mufrad cả hú được cái jumlah cả hú giọt cái hầu chết còn mặt chuột cái hầu thì vậy là vậy lo na lo hang cái nhân này một một là mà cái này ở ta thì là cái dày tốn to lì bùn này học phần một phạt ataupun jelek rocky paname sen rocky punna senang nih jika ini untuk untuk senang yol mufrad nih mufrad di sana zaitun uh, ờ, entaka giọt được đấy. tức là dày tôn fitter chờ rồi mà chụp được đấy. Nè <laughs> đấy to to to cái chung la cả à? chung la có lẽ ờ, kia này cha a dày tôn một là cha a dày tôn uh, ờ, Chariyatuhu, chariyatuhu, chariyatuhu, zahibah ni Pak Ibrahim ni jumlah apa ni jumlah ni chừng cái chừng khabar ni ni chừng ni mubtada khabar ni mubtada nó ya ông mufrad nào ya ok zod nào ya oke jar và majrur nào jar và majrur nào ya oke jumlah nào semua mubtada jumlah ismiyah ataupun fi'liyah 단년아 네는 là, 할 여가오 cái bó pini ni và vô vô cô hal giọt phần thì sa ao chờ rón và mà chú rón ao chờ rón tua, ao chờ rón và mà chú rón tùa ao chùm lắc lào ha sa cái một frọt một frọt nó ô thế một frọt chờ a dây tuần rock iban ờ. thì sa thì cái lại vô cô hal mufrad, frọt thì sa thì cái lại mufrad này à, một một hộp ni jangan bisa doa ni ting spot oleh put banyak senang pang ya oke oke jaa zaitun raqiban nih mufrad titua buku ulhal oke zotfan zotfan ya oke nih mufrad loh ya nih loh ya mufrad loh ya titua zot fan tilai endak eh, kau tilai ra'aitul hilal bainis sahab kau nah, itu jika misalnya pesta itu al hilal baina as-sahab nih ni zot nih kan. giọt này bay na không in tắc yêu cả mình giọt yêu cả mình chứng rõ à, ní trả phải mà tí dây tuấn phái, rõ cái bán hà một phật thì nên giọt rõ ai tu al hilala rõ ai tu phải và phải hilala mặc ổn bì rồi nó bay nó sahab này giọt nè, bay na nè giọt mà can và hùa mutaf sahab nó mutafun ilay rồi asal pini kia chỉ tắc thiệt tàu nè tắc thiệt kia pini nè mustaqirran vậy ấy. thì phải muốn ta không bớt cái lao nè này mustaqirran ni có ha lên này bố thì phải cái lào zaitun fit này zaitun indaka zaitun mustaqirran indaka nó zaitun fit zaitun mustaqirrun fit tar no ya tak tiệt mong ya zon chep man rup ba chep ya tak tiệt mah zu mong ya ya pa rayan ni biya ge jeng pini ya tak tiệt mustaqirran ma ra'aitul hilala Loh nào là câu na hú mustaqiran hal bo ke tay nó sao? hạ đấy pin tập thì thì mà yêu đấy Arab lại lại dọn đấy một ta alik bị mà du phen vũ trụ vũ trụ bẩn al hà lên này mustaqiran al hà lên này à thì tua thì cloud jaran ờ, và mặt jururan hà là như chừng cha nhưng mà lẽ jaran và mặt jururan Ini buku ulhal jadi senang panggil baga. Buku ulhal uh, eh, tisa mufratan ditua zorfan tiklau jeron wa majruran. Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Ayat Quran. Fakharaja ala qaumihi fi zinati zinatih. Ah. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. kharaja ni fi madiyah ala huruf jar qaumihi ini majrur bi ala wa huwa mutaf. Ha ni mutafun ilaina. tamit ha. Jeng boh boh jar bu majrur kayak ini nih ya kaunu takdir la kaunu mustaqirran ya nih takdir ini ya ni jar wa majrur muta'alliqan bi mahzufin hal Musta'kir ini dan ini nah ya saja bab bab ini yol tu yol bab ini ya ah, ah. mohonnya juga ini nih wa yata'allaqan bi mustaqir au istaqarra mahzufain wujuban sebut dengo kan jadi ini mustaqirran mustaqirran nih Oh, ini ah, kau sebut ding ini kau sebut ding orai. Zaitun fitar, zaitun mustakirun fitar zaitun indaka zaitun mustaqirun indaka bos dilang alham talaunan alhamdulillah lillah najar majrur mustaqirun alhamdulillah mustaqirun alhamtu mustaqirun lillah bos dilah tong pih pum tetap sanggap Allah bos kalimat tetap nang mustaqir ni <laughs> oh. ya kan ni takdir mustaqir ya kan dan men Oh. Ya takdir, mereka ajar majrur kaidah hasam ya. Nih, chợt and that chợt mà à, giọt này atapan filter phân mình chừng giao khám mình thì mình hay sao ta bằng gì giọt anh chớm mà vật chất pini tắc tiến mustaqim mà gì zaitun entaka zaitun mustaqirun entaka zaitun fitter zaitun mustaqirun fitter có hợp lý là error thì mẹ ta này trở lại với zaitun fitter này nên tôi hiện được cả zaitun một tờ thả thì sẽ năng mình bây giờ lại entaka này giọt giọt này đi muta'alliq bi mahzufin mustakir takdiruh mustakir jadi kan jar wa majrur muta'alliqan bi mahzufin takdiruh mustakir mustakirun cái do ពីនេះយើងជាងយើងយើងជាងហាលជាចែក mustakirun នេះនេះគេជាងហាលមកជាងពីនេះជាចែក mustakirun មកនេះ này nè cái nào mới bỏ hiện đi thôi lại ta cái như này nè chết và mà chữ rút một tà ăn thì con thì mà dù phên vũ trụ bản tắc tiêu mustaqim coi ta này tetap mungkin boleh lihat alhamdulillah kayak ini nih alhamdulillah nih ya kau ini cer pemacrut oh nih muta'alliqan bi tak wujuban takdir mustaqir neng ulama ale takdir mustaqir husam mustahik now na pi pi alhamdulillah nih hmm. na wa nah wa yata'allaqan hakik nih musanna nih yata'allaqan nih jar wa majrur zat wa jar wa majrur ni bi mustakir bahwa nih au istaqarra ta taqdir isim ataupun taqdir fi'il mahzufain wujuban bagi ya Ya nan mau ya jar wa majrur zat hang jar majrur ya telah nan mau ya Terima Hmm, tak pihak dah sit dekat bia. À, từ gạo tôm cái này á mufrad fukuhal mufradan zarfan jarran wa majruran thì ba à, bỏ cái những tọt khá này jumlah ok vậy thì có jumlah này jumlatan vukuhal tan khabariyah jumlah khabariyah trường jumlah chứ lấy được phải là gọi như yêu là jumlah insha'iyah jumlah khabariyah Oke, jumlah khabariyah nih kan makna jumlah khabariyah nih tarikhnya lah. Oke. Hiyal al jumlah allati tahtamilu tahtamilu as-sidqa wal kadhib. Enggak lo ini. Oke, yu mana jumlah khabariyah nih, mana jumlahnya nih nyubai hampah pihak hampah lau nan i jumlah khabariyah nan gel gel jumlah khabariyah nyu nan mag ya ya le pa balgah nyu nyu nyu nyu nyu nyu nyu ke eh, khabari hang insai kalam khabari hang kalam insai udahan oh, là anh eh, là cái từ là hà zaitun hatirun apon từ là zaitun najihun Jadi itu jauh kami jumlah ya kami. Jadi itu na jihon. Nih jumlah kabariyah ya nih. Tana jumlah kabariyah nih. Chừng jumlah này là này, yêu là kalam khabari ta pon jumlah khabari kalam khabari ya ka ba ba la gona chừng jumlah này này nhu yếu ta ta ta min acid wal kadhib ta là mơ plo ya ta plo mơ plo lao ya với các bộ chuyện chuyện đèn បើបងប្រាប់ឲ្យម៉ាតាវានឹងចម្លាស់ញជើងប្រាក់ហើយពេលឡើងយូយូវ៉ាហ្វិកអលវ៉ាកេយូតោហ្វិកអលវ៉ាកេហើយពេលរឿងការនេះជាឆ្ដែងរបស់វាឧទាហរណ៍លេងខាងទូលេសៃទូណាជីហ៊ុនអង្គទូលេជាលេងល្មើប្លោះមិននិយាយយើងអង្គទូខាងលេងគេលេងខាងទូលេជាមើប្លោះមិនបះលេងណាត់ប៉ះអាយើលេងបងងាននឹងកាសលអូសៃទូណាជីហ៊ុនហាពេលណានេះហត់តោះនេះគេជាតោះនេះតែនេះតែនេះណានេះ lại hà 할래 제이 돈 lại 뒤론 cái này mày phải 봐 tôi 또 까마이 không đang tôi mơ này u diệt hà thì ron cái này hạt tàu hiến à ní công lại chúng là khảo bà đi này thế nhé nè ensa à, vậy này chúng à, à, là insa iya này à tôi bằng kalam ensa ini như này nhu ad lau pia này không nhu nhất là pia bây giờ ô ta họ ha mà nói tôi nếu muốn nhau phải làm mệt tôi lại ya diệt Iqra Nên tôi là Yazid Iqra ataupun Yazid Iqra Ataupun Oktab Lelaki kan ataupun Oktab Lagi fi'il Ahmad Ahmad Nih Dia nikah lelak Yazid Iqra Ek lại uh, lào kìa Lào bối chân Đây nè, đây là lào bối chân Giờ ghé bố lại lại ông anh đó ui về lão trứng ô hầu lão không tới trứng ô tiền nghe ha đào với lão với chừng tiếng nghe ní anh in sa ya này à nếu như mà đang ngô bài bài là con không thì thì giờ lên tiếp cái thao tăng đây này cái nào đó nè chừng bên này này chừng tiếng nghe in sa ya nó ta đây như là bao nhiêu cái này này in sa ya giờ là hiyal là ti chung jumlah này allati la tah tahtamil ini chữ la nào ừ. la tahtamil al kadhib hậu hậu lao này không ừ. chứng mới chừng việc làm gì ta bị xe thôi được ấy thì là người tới sót lì người việc làm với chừng họ chừng ở mạ cô chừng ở việc ấy à à nó nên insha iya nên à đây <laughs> là với chừng ok chừng khắp hết mình hậu hầu làm tới việc tới មានវៈទៀតជាក់ស្ដែងបោះវៈយកទៅកាំងយាយយកកំនឹកសែនឹកនិយាយឆ្នាំបាញ់កែនឹកសែកាត់ប្លង់ប្លោប្លង់ទូនអត់ទៅលិននៅខាងឡែសៃទូនអន្តាណាជាកែឡែជាមទៅទៅអូយកម្មកម្មវងទូនឡែវៈវៈអូនេះយ៉ាកែណាប៉ះអាប៉ះងាន់ប្លង់យើណាអត់ទៅកាំងអេឡានផ្សាយអូសេនេះប្រាប់វៈហត់តោហត់តោយើណាតែនេះណាច្បាស់យ៉ាងយ៉ាងណាណានេះឡែអឺ là nair jumlah khabariyah chừng thập ăn nhớ lúc này bà khabariyah chừng vô cô al hala thì sa mufrad jaa zaitun raqiban thì tua zarfan ra'aitul hilal bayna sahab thì cloud jarran wa majruran fa kharaja ala qaumi fi zinati thì pa này jumlatan jumlah khen nhô nó jumlah jumlah nahwu utaha này jumlah nè, cho là uh, ờ, kharajtu kharajtu minal baiti pronoun uh, wasyamsu wasyamsu taliatun asyamsu ni Arab yang kini mubtada taliah khabar ni bos jumlah ni ni jumlah ni chứng jumlah chừng halau này kau kharajtu minan bait wa shamsu tali'a à? mới cặp piang sa mái hà nó công sam to lệ à nghe vào nghe vào hà hà lên này chứng bộ chùm lá này nhìn đi chùm lá này chừng cái đi chừng hà lâu này công yêu lệ chùm lá hà lệ ra nè thế nữa một flap lo hiệp rọt bàn giọt lo hiệp lo nào chết và mà chụp lo hiệp ní chùm lá chùm lá này chừng chừng cái chừng cái chừng hal nó yêu jumlah hal ya chừng từ te khale vuku ul hal kan inan ta pa mufrad mufrad zar chợt và majrur thì pa nhưng mà nia là thế nè, lo nào, vay có giờ dạ có cái file và giờ dạ có al hal nè jumla giờ dạ có fa'il nhun al hal wa yaqa'u al halu jumlatan tan murtabit mutabitatan bil waw wat rồi đó nó jumlah nó khen nhục cầm không vào thôi miệt cả à lo hả lo cái cảm này là antakun này này antakun thêm này sẽ là antakun al jumlah jumlah mutabitah mutapan mutabitah uh, mutabitah tisa mutabitah bigi bilwa wadomit nah bilwa wadomit nih hanya pakai jumlahnya nan mutabitah oke mutabitah hanya ka ataupun aib nih nih aida nyetelap namong mongke namang sahibul hal mana ke nah kalau mufrad oke oh hutang ke ka au cha azai tun ro ke ban kena ya lek jumlah bố cái nhưng ta nhưng, nhưng ta vào nhà cạn nào ngọ này ni ni soi bờ ha là khó tu này chừng vào ní anh ta cun chùm lá này mua tao thì tao vào nhà cạn không không so hết nhiều thêm giờ đấy chùm lá nhưng ta so hết ha không không ha đó chừng chả ni vào ni cũng yêu rồi bị to này à ita nè nè nam mong hay សោះវិលហាខរត់ស្ទូនេះទូនេះហ្វាអេលីណាទាំងជាបះបងសាបងសាយល់ទេបងសាបងសាឧទាហរណ៍ទីសាកលានេះមុតតៃបេតោះហ្នឹងវ៉ាវវត្តតូមៀរណាស់វូវិសាលជាអា zaitun wa wajhuhu recek ni senang pang wa wajhuhu wa wajhuhu musyrikun ini musyrikun này này ja phải mà tí dây tốn phà el vào này vào hal được nghe chừng uh, ờ, la này wajhuhu này wajhuhu này Arab những cái này mubtada đó là musrikon, khabar thế nên là bỏ chùm là cái này chứ hal hôi như này bỏ so hết nhiều cái về cái về cái chùm là hal ấy về cái à, hal hôi so hết chưa bỏ so hết nhiều cái à dạy tuần này này so hết so hết al hal chính nghĩa nè bỏ như lại pin ấy antakunu antakunan jumlah nan mutabitah kan jumlah ni ni mutabitah hakik mana buat aidah ni talab na okey hakik talab na mutabitah ka untuk ka ke untuk vào nyo ka di antara hal hong sahib nyo ni ni mutabitah nyo ka di antara hal hong sahib nyo ni thế mấy bố này thì xa nyo ka angke vào hong tomit ye vào ni vậy vào ni xa tomit hầu này vất hù hù nam mong lây vất hù hù nam mong hay mà dệt này giờ rồi vào này hà này này chừng tua tôi nó cạn vào hái có biệt hài nia con mà nào là một tập to bên vào vật có biệt này thấy nó không à họ đừng gặp đi xa lắm con tọt phải giặt thập ăn ôi giặt nhìn nè kho rồi chú một tập to bên vào vật có biệt na vô kho rồi chú mình thì à đi hem vợ hùng ulu phun à chừng ayat Quran lại à, cái kharaju min diyarihim ni vahum vahum ulufun à. ulufun lập nên là phải nhầm lộ chứ vahum ulufun ni sahib al hal kharaju min diyarihim vahum ulufun nghĩa con là antakunan jumlah mutlat nito bil waw wat tomir ni hom ni tomir đó ni chừng Arab á Arab lại vào ni vào cái ni Arab hal hom ni Arab chừng cái hai mập tờ tờ ni hom hom mập tờ tờ hulu ni Arab chừng cái khabar có nghĩa là bó sahibul hal yo kia ya. ha vào jamaah mumtah ini vào jamaah nih mata masya Allah <laughs> nih babul jamaah nih babul jamaah sahibul hal sahibul hal Jeng babul jamaah nih sahibul hal Jeng vào nih hal nih bó nih, ini mutabitah bil waw wa nih vào bisa sao nih vâng thì sao thì tua tổ mìn nhưng tôi biết nam mong lai hôm nay và hôm nay kho được chụp phong như thực tiễn sáng là phong cho nên ui hội tay <laughs> phong chỉ đi tờ phong dự tờ sẽ mà năn gua vì à và bà ừ. mang kalimah Allah uluf hiện ui khôi hội tay thì chứ hôm nay đấyសំខាន់là để mà na thì về e ra học hôm nay tôi mong nào cái này mong vào này đi vào hai tôi biết hai cả vào hai tổ mịt hả boleh contohnya nah ini antapunan jumlah mutabitoh bilbao wa tamid loh ya tisa titua au bit tamid faqat aki au bit tamid faqat ah antakunan jumlahnan muttabitah bil waw pun antakunan jumlahnan muttabitah bil bil bit tamid fakat. này nếu như, như hệ thống này mà nó antakonan jumlah mutab itu bilbao tisa watamid vào thì tua antakonan jumlah mutab itu bitamid fakat nên gương như cam không xích không không cần họ mà fakat ngắt đi xa ô tà ho là nahwu cái này chờ á chờ à dây tuấn ngạn phơi à ngạn như chừng mi xa thế này tới lại chờ à dây tuấn và vắt hù mushrikun à vào không tawhid ni tawhid faqat mà ni không chế vào chui chừng như cha a dây tuấn vách hù hù đó tawhid faqat nè à, vách hù hù vách hù hù con em nhé chừng pini ni bao không tự hù vào là ni tawhid faqat nè chừng cha a dây tuấn nó gặp lục vậy cha a dây tuấn Makna wajhuhu wajhuhu musyrikun. Ok, wajhuhu musyrikun. Chừng uh, bó phạ bó hà ok. Chứ ní jumlah jumlah haliyah ya nih. Nih. Mubtada khabar, terus jumlah mubtada khabar ini fi mahalli nas alal hal. Mana jumlah nih hal ini. Lo boh boh boh muttabitah bitamit faqat ini. hầu như hawlinya namang hai ni sale zet ke ni à sahibul hal đã ní nó hội nó sẽ cộng hợp lại à, chừng ní ní một tà bị to như này af ní ta lắp nam mong hay dễ ní à thế nên là thì cloud au bil vào phật au bil vào phật au au bil vào phật ปิดทำเนียบฟะกัดปิดวาวฟะกัด Oh, dekat ajak Quran kah? ajak Quran. Oh, dekat misalnya telau untuk ya yol misalnya yol ayat ya. Ayat Quran au bitamit faqat nahbu ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Piye sana? Ah, oh, ihbitu ba'dukum ba'dukum libatin adu libatin adu adu okay. ih bitu bạ tu kom libatin adu à, chừng bạ tu kom ni uh, mập tờ thả vậy nè này mập tờ thả cho các bạn ghép này mình lộ chối mập tờ thả chừng adu vun ni khabar dia ni ណាទាំងបាទុគុំនេះមកទៅថាវ៉ាហួមូតាទៅគុំនេះមូតាហ្វុនអ៊ីឡៃព្រោះនេះឡាមនេះមកជើតបានេះមកជ្រូតមកជ្រូតពីឡានតែនេះណាជាងពីនេះបោះបោះគេជាងចម្លាស់ឲ្យជាងគេចម្លាស់កានេះណាចម្លាស់មកទៅថាខាបាត់យ៉ាមនេះកានេះនេះចម្លាស់គេហាលីយ៉ាទីយល់ចម្លាស់ហាលីយ៉ាកោឆ្នាំប៉ាំងគេចម្លាស់ហាលីយ៉ានេះចម្លាស់ហាលីយ៉ាបោះជាគេ មុតតែពីតោះញោរពីតោះអត់តរពីតោះអត់តមុតតែពីតោះអត់តមិនអាយដាញោកុំនេះនេះតមាននេះយកហូកានេះនឹងកុំនេះនេះហូនេះកុំនេះណាមកឡៃបោះសោះបុលហាលនេះវ៉ាវុលជាម៉ាអះនេះវ៉ាវុលជាម៉ាអះនេះសោហិប៊ូអលហាល chừng tờ miệt con mấy tờ miệt ní tờ miệt phật cọt này Teneh jeng telap na huwa opi ini nih. Telap na mengbau cuma jamaah nih. Dạ, gác bích ga, ghé dạ tôi tôi tôi dạ bỏ về, bỏ. Ok. Thì ba ha, pi hen sa tua ko ati cloud. Islam laki au bil waw faqat bil waw faqat au bil waw faqat đi an takuna jumlah mutabitah bil waw faqat nó cứ gãi như cầm nên nó <laughs> này như gã băng mình gã mình từ gã cái này anh ta an takuna jumlah mutabitah bil waw faqat giờ có misal con nghĩa là nahwu jaa zaitun bil vào faqat bil vào faqat à. zaitun và và và và faqat wal wajno à, musrikun à. trên sahib al ha có sahib al ha zaid zaitun sai al ha sai al hal Pranam cum wajah Arab jengke al wajah ni mubtada musyrik ni pranam jumlah mubtada khabar ni jumlah ke haliyah jumlah hal haliyah ataupun fi mahalli nas alal hal kalau jumlah haliyah ya kau men jeng boh boh rabit nyo ke boh mutab bitah ke mut bil waw faqat ni wa ni waw hal ni jeng waw nya ka ang hai ni ka ang zed ni ya chấp Cepat kan? Okey, jeung ayat Quran. chấp cepat misal yol, au bil waw nahwu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. À. Ayat Quran enggak Malay. Okey, enggak. Ni kau ah. Ni ayat enggak kau mungkin. Akhirnya lain la akalahu Lain akalahu zebu ah, Zebu Wanahnu Wanahnu usbat Batun à, à, dễ bố mồm ta nó giòn khăn đây này dễ bố gà bên kia nó bị chú nhầm lục bố nít so hep al tuần nào vào vào vào bul hal ok vào bul hal tuần nào nahnu mubtada ya ya qaita hasan ya mubtada usbah ni khabar plus jumlah ni jumlah haliyah plus nào vào ni rabitah ni au aida ni cái na mong lai mà diện phù này nè giờ mới sa hơi sa giờ chừng phi hết nó chừng phi pháp al hal chừng hầu hà mỏm ta hết thì từ từ đấy nó subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik